Rồi, ờ, xin ờ, chào quý đại lý và quý khách hàng à, hàng nhập khẩu Âu lại làm video này à, xin gửi đến quý đại lý và quý khách hàng một trong những sản phẩm có lẽ là cũng khá là quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam trong một vài năm trở lại đây nó là táo đỏ sấy khô của Hàn Quốc dạ. đây là trên tay là một trong những hộp táo được hàng nhập khẩu Âu nhập và phân phối khá phổ biến tại Việt Nam dạ. đây là một ờ, táo là hộp ờ, một cân dạ. kèm theo một cái túi sách ờ, sử dụng nữa cực kỳ là đẹp mắt thì hàng nhập khẩu Âu nhập hai quy cách khác nhau một là loại một cân và hai là loại 500 g thì loại một cân thì có cái loại hộp này và loại túi thì 500 g cũng thế dạ. 500g à, cũng có loại à, túi nhưng không không có hộp dạ. đây là hình thức à, phía ngoài của sản phẩm vô cùng bắt mắt rất là đẹp đẽ dạ. thì chúng ta sẽ đi xem lần lượt từ hình thức của sản phẩm cho đến phía đường trong công năng rồi một số những cái ký mã hiệu trên này mình xem qua xem là cái sản phẩm này là sản phẩm à, như thế nào mà được à, đông đảo người tiêu dùng Việt Nam rất là yêu quý và đón nhận trong thời gian qua yeah. Dạ. đấy là một trong sản phẩm mà chủ lực của hàng nhập khẩu ở Âu thì được hàng nhập khẩu ở Âu phân phối à, toàn quốc và cũng là quanh quanh năm vì nó là táo đỏ sấy khô mà đặc biệt là trong thời gian Tết thì được rất nhiều quý đại lý và quý khách hàng sử dụng dạ. khá là phổ biến trong thời gian qua như thì đây là cái ờ, hàng nhập khẩu Âu thì thường có nhập hai loại ờ, táo đỏ một là loại táo gọi là Boeun yeah. Dạ. và một loại nữa là của hãng cây ờ, farm yeah. cao cao farm thế thì bản thân là cái Boeun này nó không phải là một cái nhãn hiệu về táo yeah. Dạ. mà đây là cái táo mà được sản xuất tại cái vùng coi như là Boeun này thì Boeun nó là một cái huyện của cái tỉnh Trung Đông Bắc của Hàn Quốc dạ hiện này thì có ờ, diện tích nó khoảng một ờ, khoảng hơn ờ, khoảng gần gần 600 km vuông dân số ở huyện ở cái huyện này là cũng có khoảng tầm nửa triệu dân Đấy. Thế thì trước đây thì ở cuối thế kỷ 20 thì cái huyện này là được nâng cấp thành thị xã Đấy. Thế và 2007 thì nó được đổi thành cái tên khác thế nhưng mà người ta vẫn giữ lại cái tên truyền thống là Boyaun này đây là một cái vùng rất là nổi tiếng để À, sản xuất tháo bởi à, vì với cái thổ nhưỡng và rất nhiều những cái à, kỹ thuật khác để trồng ra được cái táo tốt yeah. Dạ. đây là cái hàng mà do tập đoàn Samsung bảo trợ người tiêu dùng đây là một số những cái chỉ tiêu về đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Y tế Hàn Quốc dạ. đây là cái nhãn hiệu mà xuất xứ của Hàn Quốc đây là cái ờ, xác nhận là đây là cái hàng phi nông dược dạ. táo mà được ờ, xác nhận phi nông dược này là rất là quan trọng vì là trồng theo tiêu chuẩn gáp dạ. ờ, sạch không sử dụng phân hóa học dạ. và được theo một cái quy trình là đảm bảo về cái an toàn vệ sinh sản phẩm từ khâu trồng cho đến ờ, khâu thu hoạch đóng gói đến tận ờ, tay người tiêu dùng Đã. Dạ, cũng tương tự như thế đây là một trong những cái giải thưởng ờ, rất là quan trọng quý vị nhìn cái này chắc cũng không phổ thông lắm cho người tiêu dùng Việt Nam thế thì cái cái cái giải thưởng gọi là Green brand Power Index yeah, dạ, one này đây là cái giải thưởng mà của công ty này năm 2018 yeah. KBP KPI hay viết tắt là KBPI thì nó được uh, cái cái cái cái index này nó được tổ chức thực hiện bởi cái hiệp hội tư vấn quản lý Hàn Quốc là KMAC thì mỗi một năm là KMAC người ta đo lường cái sức mạnh của các thương hiệu bằng việc là khảo sát cái cái cái bằng việc là là khảo sát mà dựa trên cái yếu tố mà nhận thức về thương hiệu của người tiêu dùng cái ảnh hưởng của thương hiệu sở thích và đặc biệt là cái gọi là cái cái, cái chỉ số về sẵn sàng mua hàng của người tiêu dùng Đấy. bằng cái cách là người ta bình chọn à, trích từ cái kết quả của cái bằng cái cách là người ta phỏng vấn người ta phỏng vấn à, theo tỷ lệ 11 mà cái số lượng mà phỏng vấn tối thiểu là khoảng 1 nghìn 15.500 người ở cái độ tuổi mà từ 15 đến 50 tuổi để sống ở Seoul, Seoul và 6 cái thành phố khác nữa Đấy. thì người ta sẽ phỏng vấn với tỷ lệ 11 nghĩa là một người đi phỏng vấn này để trực tiếp một người sử dụng đấy, 15.500 người đấy, tuổi từ 15 đến đến đến 50 đấy. Thế và năm 2018 thì là cái nhãn hiệu uh, táo là Jujubi này là được người tiêu dùng rất yêu thích giống như Việt Nam mình tương tự như cái cái cái cái chỉ cái bình chọn về hàng à, Việt Nam chất lượng cao yeah. Dạ, tương tự như vậy yeah. Dạ thế còn bản thân cái xác chứng nhận phi nông dược này cũng rất là quan trọng để có cái chứng nhận này thì sản phẩm cũng phải trải qua rất nhiều những cái yếu tố khác nhau yeah. nên là cái quy ờ, trình quy chuẩn mà trồng cái ta cái táo sạch này thì cũng tương tự như cái quy chuẩn mà trồng nấm linh chi sạch nhưng tất nhiên là quy chuẩn mà trồng nấm linh chi sạch ấy, thì thường nó nghiêm ngặt hơn một chút đấy ví dụ như là về chọn đất này về tưới nước này về giống này về phân bón này về thu hoạch đóng gói hoặc là bản thân kể cả cái quy trình trồng như thế cũng rất là quan trọng ví dụ như về chọn đất chẳng hạn nhé đất thường là trồng ở những cái khu vực mà cao thoát nước tốt ờ, thường là đất phá cát kể cả là cái nấm linh chi và kể cả là cái táo này cũng thế thôi yeah. Dạ. không bị nhiễm cái hàm lượng kim loại nặng hoặc là hóa chất độc hại cái vùng trồng của những cái táo này và kể cả nấm linh chi là phải cách xa những cái khu mà có cái chất thải công nghiệp nặng hoặc là bệnh viện ít nhất là 2 km và cách xa cái cái, cái khu vực mà có chất thải sinh hoạt là tối thiểu là 200 mét đấy thế còn riêng đối với nấm linh chi thì nó còn cái quy chuẩn mà mà cái mà trồng sạch ấy, quy chuẩn gáp ấy, thì nó còn nó còn nghiêm ngặt hơn cả cái cái táo này khá là nhiều ví dụ như đối với nấm linh chi mà muốn được chứng nhận gáp chẳng hạn nhé thì sau một cái thời gian trồng là ví dụ như 3 năm thì người ta lại không được sử dụng lại cái đất mà cái nguồn đất là cái nơi trồng nữa mà phải luân canh cái hoa màu khác và người ta cải tạo lại cái đất đấy 15 năm 15 năm sau thì người ta mới được trồng lại đối đấy đối với nấm linh chi yeah. Dạ. thứ hai là ví dụ như cái sản phẩm này về cũng giống như nấm linh chi là cái tưới nước chẳng hạn đấy thì phải dùng cái nguồn nước sạch không được uh, dùng cái nước mà ao hồ bị nhiễm bẩn yeah. Dạ. hoặc là giống giống thì người ta phải giao từ gieo từ những cái cái bào tử nấm nếu mà nấm linh chi thì giao từ, bào tử nấm khỏe mạnh đấy không có mầm bệnh kể cả cái táo này cũng thế này người ta trồng người ta phải nghiêm nghiêm ngặt rất là kỹ cái đó rồi phân bón thì ờ, chắc chắn là nguyên tắc của của khi nông dược là tuyệt đối không được dùng cái phân trùng tươi này hoặc là thuốc bảo vệ thực vật thuốc tăng trưởng hoặc là những bất kỳ những cái nông dược mà độc hại khác này đều không được sử dụng người ta chỉ được dùng cái phân hữu cơ mà đã lên men Đấy. hoàn toàn tự nhiên thế còn khi mà thật cần thiết ấy, đặc biệt là liên quan đến cái sâu bệnh thì người ta mới được sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật nhưng mà ở các loại mà ừ, theo cái phân loại mà cấp độ độc hại là cấp 3 hoặc là cấp 4 đấy nghĩa là có cái hoạt chất rất là thấp ít độc hại mà phải phun trước kỳ thu hoạch mà tối thiểu nhất hạn cũng phải là tầm nửa tháng trở ra yeah. Dạ. hoặc dụ như về cái thu hoạch đóng gói chẳng hạn thì cái thì người ta phải loại bỏ những cái sản phẩm như bị sâu dị dạng Đấy, đây quý vị có thể nhìn đây, trong gần như là 10 quả như cả 10 đây là phía trong sản phẩm nhé đây, một cái hộp này là chứa một cái túi một cân hoặc là 500 gram đây là túi một cân đây, quý vị có thể nhìn đây nó là gần như là cảm giác như là tuyệt đối là 10 quả như cả 10 luôn nè từ kích cỡ cho đến là màu sắc đến là là, là là là những cái vấn đề khác rất là tuyệt vời đây con vói phút ẩm đấy là về thu nên sau khi mà hái xong thì cái sản phẩm này người ta phải cho vào cái lò sấy để đạt những cái tiêu chuẩn về vệ sinh để sấy khô để đóng túi để bảo quản nơi khô ráo và người ta luôn khuyến nghị là phải tránh ánh nắng mặt trời để và các tia bức xạ nữa dạ.